Holmes, chuyện về một vẻ đẹp. sáu giải đặc biệt ăn tối với Huy Tuấn và Du Ngoạn New York. Chỉ cần bình chọn câu chuyện bạn thích nhất. Đúng là em đẹp hơn nhiều mà tôi đưa có hai.